Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì ờ, các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị Hiên chưa? Chúng mình đang quay trở lại cùng với nhau ở trong một cái phần phát trực tiếp. Trong buổi trưa thứ hai đầu tuần và chị rất hy vọng có thể được gặp các bạn. Xin chào Quốc Khánh nhá. À em vô sớm quá nè. <laughs> Hello Trà Nhung, xin chào em. À, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, À, đây cũng là một trong số những cái nội dung chủ đề mà khá lâu rồi chị Hiên không chia sẻ. Ngày trước ấy thì chị hay có thói quen là mỗi ngày sẽ đọc cho các bạn một cái bài thơ hay và hy vọng rằng là trong số những cái bài thơ chị đọc cùng với chúng mình thì có thể giúp cho chúng mình có thêm thật là nhiều những cái ngữ liệu để có thể đưa vào trong bài viết hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể có thêm một cái bài thơ hay để mình ấn tượng, để mình yêu thích đúng không nào? Hello xin chào Tuấn, xin chào Hải Đăng, xin chào Ngọc Huyền, xin chào Quỳnh Như, xin chào các bạn. Xin chào Ánh Dương. Vậy thì bây giờ không biết là các bạn đã có sẵn điện thoại này hay là bút này hay là vở ghi sổ tay ở đó chưa? Bởi vì ngày hôm nay thì chị sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái bài thơ để các bạn có thể sử dụng, liên hệ mở rộng, mở cái tầm hiểu biết của mình, được không nào? À nay chị mới lại phát trực tiếp chưa à <laughs> Xin chào các em nhá Xin chào Thủy Tiên, xin chào em ừ, Khá là lâu rồi thì chị không phát trực tiếp chưa Cùng với chúng mình đúng không rồi xin chào các bạn nhé Thế nên là bây giờ hãy sẵn sàng để chúng mình có thể ghi chú lại những cái bài thơ đó để nếu như có thể thì các bạn cũng có thể là chủ động tìm lại nếu như chưa thuộc ngay thì mình có thể chủ động tìm lại để mình có thể sử dụng những cái bài thơ đó những cái đoạn thơ đó để liên hệ ở trong những cái bài viết của mình nhá à em thích những bài thơ liên hệ của chị lắm mà <laughs> cảm ơn quốc khánh rất nhiều nha cảm ơn các em rất nhiều rồi các bạn ơi, nếu như mà các bạn không kịp để ghi nhớ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo hai đầu sách của chị. Đó chính là bộ sổ tay văn học này, bộ sổ tay văn học và cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm để có thể có cho mình những cái phần ngữ liệu liên hệ mở rộng hay hơn nha. Còn bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhé. Ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị xin được chia sẻ cùng với các bạn về, được không ạ? Những cái bài thơ thuộc chùm thơ ca kháng chiến. Được không nào? Thơ ca kháng chiến. Và đương nhiên với cái chùm đề tài như thế này Album ảnh của em toàn ảnh chị à? <laughs> Được không ạ? À? Ok, buổi tới chị sẽ hướng dẫn các bạn làm nghị luận xã hội nhé Được không nào? Đối với cái chùm thơ ca kháng chiến này, đặc biệt trong ngày hôm nay, thì à, chị sẽ trao đổi cùng với các bạn về thơ ca kháng chiến của giai đoạn thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 cho đến năm 1945 à chị 1954 được không ạ? Thơ ca kháng chiến chống Pháp và chị Hy vọng rằng là với cái phần được chia sẻ như thế này thì các bạn sẽ chủ động lưu lại để chúng mình có thêm những cái phần liên hệ mở rộng cho hai cái tác phẩm thơ mà các bạn được học trong chương trình ngữ văn lớp 12 ở học kỳ 1. Đó chính là bài thơ Tây Tiến. Được không ạ? À? Của nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và bài thơ À, một là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và hai là bài thơ Việt Bắc. Hai là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu các bạn nhé. Bây giờ sẽ là cái chùm thơ để chúng mình có thể liên hệ với hai cái phần này. Hiện tại thì chị cũng ờ, đang có cái khóa học dành cho các bạn lớp 10 đấy. Thế nên những bạn học sinh lớp 10 có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên để tham khảo nha. Các bạn ơi, bây giờ cái mà chị cần từ các bạn ấy chỉ là một cái cuốn sổ tay nhỏ hoặc là ngay cả cái chiếc điện thoại của các bạn hoặc là tìm một cách nào đó để ghi lại tên những cái bài thơ mà chị chia sẻ với các bạn ngày hôm nay để chúng mình có thể liên hệ mở rộng, có thêm ngữ liệu cho bài viết của chúng ta nhé. Các em sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chị xin chào các bạn nhá Hiện tại bây giờ thì vẫn đang có rất là nhiều bạn gửi lời chào tới chị. Các bạn ơi, gửi lời chào tới chị à, thế thôi Còn bây giờ tập trung bỏ giấy bút ra hoặc là bỏ điện thoại của mình ra Để ghi chú lại những cái bài thơ các bạn có thể tận dụng trong cái phần liên hệ mở rộng nhá Ok không nào? 150 bạn đang có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, chúng mình sẽ có bài thơ đầu tiên Được không ạ? Một cái đoạn thơ đầu tiên Được không nào? Đây là một cái đoạn thơ khá là hay trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu viết về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Nhớ người những sáng tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo, nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Được không ạ? Hay là một đoạn thơ trong bài thơ Sáng tháng năm của tác giả Tố Hữu. Các bạn tìm những bài thơ này nhá. Ok chưa nào? Các bạn ơi, các em chủ động tìm những bài thơ này nhá. Đầu tiên là bài Sáng tháng 5, được không ạ? À? Của tác giả Tố Hữu có một đoạn viết về hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế này. Chúng ta thấy rằng là những vần thơ của Tố Hữu nói riêng hay là những cái tác phẩm thơ ca kháng chiến nói chung thì chúng ta đều thấy rằng là những cái bài thơ đó giúp cho bản thân của mỗi chúng ta ở thời điểm hiện tại yêu thêm về những cái cuộc kháng chiến đã đi qua, yêu hình ảnh của bác Hồ kính yêu, yêu chiến khu, yêu bộ đội, yêu quê hương để từ đó dồn đầy tất cả dẫn tới một tình yêu đất nước gấp bội. Đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái đoạn thơ đầu tiên trong bài thơ Sáng tháng 5 như thế này. Bác ngồi đó lớn mênh mông Các bạn có thể chủ động tìm nhá Bởi vì chị sợ là các bạn sẽ không theo kịp được bác ngồi đó lớn mênh mông được không nào bác ngồi đó lớn mênh mông trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non bác hồ cha của chúng con hồn của muôn hồn cho con được ôm hôn má bác cho con hôn mái đầu tóc bạc hôn tròm dâu mát rượi hòa bình được không ạ đây là bài thơ đầu tiên các bạn có thể chủ động tìm để có thể sử dụng liên hệ ở trong thi phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được không ạ? Các bạn ơi, đây là cái bài thơ đầu tiên và chị đọc trích dẫn một cái đoạn nhỏ ra đấy cho chúng mình. Hãy nhớ là chủ động ghi lại những cái tác phẩm này giúp cho chị nhá. Chủ động ghi lại, được không nào? Rồi, bài tiếp theo là bài thơ Ngày về. Các bạn biết bài thơ này của tác giả nào không ạ? một cái tác giả mà chúng mình đã cùng với nhau học một cái tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 ấy cũng viết về hình ảnh của những người lính thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Chính Hữu. Các bạn biết bài thơ này không ạ? Trong bài thơ Ngày về của tác giả Chính Hữu có một đoạn như thế này. Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm Sách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường trinh phai bạc áo hào hoa Được không ạ? Các bạn ơi, tìm cho chị bài thơ tiếp theo Bài thơ Ngày về của tác giả Trình Hữu Nhớ đêm ra đi Được không ạ? Nhớ đêm ra đi Chị đọc lại đoạn thơ này nhá Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng Những chàng trai chưa trắng nở anh hùng Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm Sách tạ tơi rồi đôi giày vạn dặm Bụi trường trinh phai ảo bạc hào hoa được không ạ? À? Bài thơ tiếp theo Bài thơ tiếp theo cũng là một cái thi phẩm của tác giả chính hữu nữa đó là bài thơ chị vừa nhắc đến đấy Được học trong chương trình ngữ văn lớp 9 á. Bài thơ mang tựa đề Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu Chị chắc hẳn rằng là bài thơ này thì có lẽ là các bạn vẫn còn nhớ đúng không? Có vẻ là cái bài thơ này là cái bài thơ các bạn còn nhớ đúng không ạ? Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau Súng bên súng đầu sát bên đầu Đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ Đồng chí Đêm nay rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo Được không ạ? Đây là cái bài thơ mà các bạn sẽ được học trong chương trình ngữ văn lớp 9 mang tựa đề đồng chí phát họa rất rõ về hình ảnh của gì ạ? À? Phát họa rất rõ về hình ảnh của những người lính, những anh bộ đội cụ Hồ trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và ở đó chúng ta thấy được là một cái tình cảm keo sơn gắn bó giữa những người đồng chí đồng đội. Họ là những người có chung cái gì ạ? À? Nguồn gốc xuất thân, họ là những người có chung cái lý tưởng và tất cả gì ở đây chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Tất cả những cái điều đó đã giúp cho những con người vốn dĩ là xa lạ bây giờ có thể như thế nào nhỉ? Gắn kết được với nhau. Ok chưa nào? Chị ơi có thể liên hệ hai bài ngày về với bài đồng chí được không ạ? Hoàn toàn được nhá. Hoàn toàn được nhá Hải Đăng nhá. Ok chưa nào? Vậy là với cái phần kiến thức ở đây thậm chí là các bạn cấp 2, lớp 8, lớp 9 cũng có thể tham khảo để đưa vào trong cái phần bài viết của mình bởi vì là các em ở thời điểm hiện tại bây giờ cũng đã bắt đầu tiếp cận về cái dạng đề là phân tích cảm nhận rồi đúng không ạ? Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái ngữ liệu như thế này để các bạn có thể đưa vào bài viết của mình làm cho bài viết của mình trở nên hay hơn nhá. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ có một cái bài thơ nữa ạ. À. Đó chính là thi phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các bạn ơi, các bạn có biết không ạ? À? Các bạn có biết bài thơ này không? Các bạn cũng đã từng được học một đoạn rồi đấy ạ. À. Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Được không nào? Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngà đường bát ngát, những dòng sông đỏ những dòng sông đỏ nặng phù sa, nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm gì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Các bạn ơi, giúp cho chị nhá. Bài tiếp theo, Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi. Ok chưa ạ? một cái thi phẩm nữa để chúng ta có thể liên hệ với những cái tác phẩm ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và cụ thể trong chương trình ngữ văn lớp 12 thì chúng mình có ở đây đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Hãy giúp chị ghi lại tên của những bài thơ này để chúng mình có thể chủ động tìm kiếm cái phần liên hệ mở rộng này nhé Ok chưa nào? Bởi vì chị sợ là chị đọc như thế này qua một hai lượt như thế thì các bạn cũng không ghi nhớ ngay được. Nên là hãy ghi lại những cái bài thơ này để một lát nữa chúng mình chủ động chúng mình tìm và vận dụng nó vào trong những cái bài viết sắp tới của chúng mình nhá, được không ạ? À? Rồi tiếp tục ạ, à, chị có một cái bài thơ tiếp theo của một trong số những cái tác giả cũng là một trong số những cái tác giả vô cùng tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đó là nhà thơ Hoàng Trung Thông với bài thơ mang tựa đề Bao giờ trở lại, được không ạ? À? Số 5. Bao giờ trở lại mà các bạn biết bài thơ này không? Có vẻ là hơi lạ với các bạn Bao giờ trở lại của nhà thơ Hoàng Trung Thông Được không ạ? À? Có đoạn như sau ạ à? Các anh về mái ấm nhà vui tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bịn rịn áo nâu, vui đàn con ở rừng sâu mới về. Các bạn ơi, thật ra là nghe tiêu đề thì lạ Nhưng mà khi mà chị đọc những cái câu thơ như thế này Thì các bạn có thấy quen không ạ? À? Bởi vì chị nhớ không nhầm thì cái phần này các bạn cũng đã từng được học qua rồi Có một cái đoạn thơ Các anh về mái ấm nhà vui tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ Các anh về tưng bừng trước ngõ lớp đàn em hớn hở theo sau Mẹ già bịt rịt áo lâu vui Mẹ già bịt rịt áo nâu Vui đàn con ở rừng sâu mới về chính xác Hồi cấp 1 các bạn đã được học qua Chính xác bộ đội về làng Chính xác, chính xác Các bạn ơi, chính xác đây ạ à. Chính xác, chính xác. Được không nào? Rồi, đây ạ. À, chúng ta có tiếp tục một bài thơ tiếp theo. Bài thơ số 6 của tác giả Vũ Cao. Bài thơ mang tựa đề Núi Đôi của tác giả Vũ Cao. Được không ạ? À? Các bạn cũng chủ động tìm nhá. À lâu rồi em mới được nghe. Các bạn cũng chủ động tìm bài thơ này nhá. Anh ngước lên nhìn hai dốc núi Hàng thông bờ cỏ con đường quen Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói Núi vẫn đôi mà anh mất em Các bạn ơi, các bạn Các bạn có biết bài thơ này không ạ? À? Các bạn có biết bài thơ Núi đôi của tác giả Vũ Cao không ạ? À? Thực sự chị phải thừa nhận rằng đây là một cái bài thơ rất là hay Đây là một cái bài thơ rất là hay ạ à. Các bạn biết bài thơ này không? Bài thơ Núi đôi của tác giả Vũ Cao ạ à. à, đây Nguyên văn của bài thơ đó như thế này Đây là một bài thơ rất hay ạ à, Nên chị muốn đọc toàn bộ bài thơ này cho các em Để các bạn có thể tìm thêm những cái ngữ liệu liên hệ nhé 7 năm về trước em 17 anh mới đôi mươi trẻ nhất làng Xuân dục đoài đông hai cánh lúa Bữa thì em tới bữa anh sang Lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn núi, đôi ngọn nên làng gọi núi đôi. Em vẫn đùa anh sao khéo thế, núi chồng, núi vợ đứng song đôi. Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới, ngọ ngơ chùa cháy đỏ những thân cau, mới ngọ lời thôi đành lỗi hẹn, đâu ngờ từ đó bặt tin nhau. Anh vào bộ đội, anh vào bộ đội lên Đông Bắc chiến đấu quên mình năm lại năm, mấy bận dân công về lại hỏi, ngứa ai ai người xuân dục nổi núi đôi trăng. Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi, trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi, mỗi tin súng nổ vành đai địch, xương trắng người đi lại nhớ người. Đồng đội có nhau thường nhắc nhở, Trung du làng nước vẫn chờ trông, Núi đôi bốt dựng kề ba xóm, Em vẫn đi về những bến sông. Náo nước bao nhiêu ngày trở lại, lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi, hành quân qua tắt đường sang huyện, anh ghé thăm nhà, thăm núi đôi. Mới tới đầu ao tin xét đánh, giặc giết em rồi, dưới gốc thông, giữa đêm bồ đội vây đồn thửa, em sống trung thành, chết thủy chung. Anh ngước nhìn lên hai dốc núi Hàng thông bờ có con đường quen Nắng lụi bỗng sưng Bỗng sưng mờ bóng khói Núi vẫn đôi mà anh mất em Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo Em còn trẻ lắm nhất làng trong Mấy cô năm ấy làm du kích Không hiểu sao, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng từ núi qua thôn đường nhẽn lối, xuân dục đoài đông cỏ ngút đầy, sân biến thành ao nhà đồ trái, ngổn ngang bờ bụi cánh rơi bay. Cha mẹ đưa nhau về nhật đất, tóc bạc thương từ mỗi gốc cau, nửa xanh nửa mái lều che tạm, sương nắng khuây dần chuyện xót đau. Anh có nghe tiếng người qua chợ, ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều, ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc, làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu. Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ, oán thù còn đó anh còn đây, ở đâu cô gái làng Xuân Dục đã chết vì dân giữa đất này. Anh viết tên em thành liệt sĩ, bên những hàng bia trắng giữa đồng, nhớ nhau anh gọi em đồng chí, một tấm lòng trong vạn tấm lòng. Anh đi bồ đội sao trên mũ mãi mãi là sao sáng dẫn đường em sẽ là em sẽ là hoa trên đỉnh núi bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm các bạn ơi, đây là một bài thơ rất hay của tác giả, được không ạ? Của tác giả Vũ Cao, được không nào? Và chúng mình có thể thấy rằng là quả thực khi nói đến thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chúng mình có được những cái gì ạ? À, chúng mình có được những cái nhìn rất là rất là hay rất là đa chiều từ những cái tác phẩm của những người nghệ sĩ để lại dấu ấn trong những cái vần thơ của mình phải không ạ? À? Chưa dừng lại ở đó, chúng mình có thêm một cái thi phẩm nữa cũng viết về thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cũng viết về thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chúng mình có thêm một cái thi phẩm nữa. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Đó là bài thơ Nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên. Các bạn ơi, các bạn có biết bài thơ này không ạ? Đây là một bài thơ mà chị cũng đã từng nhắc đến rất là nhiều với chúng mình rồi. Các bạn có biết, các bạn có nhớ đến bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên không ạ? Cái vết thương xoàng mà đưa viện, hàng còn chờ đó tiếng xe reo. Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến, nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo. Các bạn biết bài thơ này không ạ? Tìm giúp cho chị bài thơ này nhé. Tìm giúp cho chị bài thơ này nhá Được không nào Tìm giúp cho chị bài thơ này nhá Được không ạ à? Tìm giúp cho chị bài thơ này Bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên ạ à. Ok chưa nào Đồng ý thể chủ động tìm những cái thi phẩm thơ của các tác giả ví dụ như là Trần Mai Ninh, Hoàng Lộc, Xuân Miễn, Trần Hữu Thung, vân vân, được không ạ? Hay là Nông Quốc Trấn để chúng ta có thể thấy được ở trong đó là những cái bài thơ viết về trong thuộc cái chùm chủ đề thơ ca kháng chiến để các bạn có thể sử dụng nó liên hệ. À chị có nói trên này rồi ạ. Đó là đối với chương trình ngữ văn lớp 12 thì các bạn hoàn toàn có thể được không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với hai bài thơ, đó chính là bài thơ Tây Tiến và bài thơ Việt Bắc. Ok không nào? Ngoài ra nhá, nếu các bạn không muốn gọi là nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian hơn nữa thì các bạn có thể chủ động tìm những cái phần liên hệ ở trong hai cuốn này. Đó là tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm và cuốn sổ tay văn học. Ở trong cuốn sổ tay văn học của chị thì cũng có những cái phần liên hệ cho từng tác phẩm ạ. Tác phẩm nào cũng có phần liên hệ hết, các bạn có thể chủ động tìm. Ví dụ như bài thơ này. Được không ạ? Ví dụ như bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Hay là đây ạ à, Chúng tôi đi nắng mưa sờn mép ba lô Tháng năm bạn cùng thôn xóm nghỉ lại lưng đèo nằm trên dốc nắng Kỳ hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng của chân tìm hơi ấm đêm mưa Đằng nớ vợ chưa đằng nớ tớ còn chờ độc lập Cả lũ cười vang bên ruộng bắp Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu được không ạ? Thì ở đây chị cũng có rất là nhiều những cái phần liên hệ mở rộng cho từng tác phẩm mà các bạn có thể sử dụng. Cuộc đời gió bụi pha xương máu, đói rét bao lần xé thịt ra, khuôn mặt đã lên màu bệnh tật. Đâu còn tươi nữa những ngày hoa, họ vẫn gầy vẫn ốm, mắt vẫn lọ, vẫn mắt vẫn lõm da vàng, áo chăn chưa đủ ấm, ăn uống vẫn tồi tàn, nhưng vẫn vui vẫn nhộn, pháo cười luôn nổ ran. Được không ạ? À? Trong cái cuốn này có rất nhiều cái phần liên hệ mở rộng để các bạn có thể tận dụng nhá. Chúng mình có thể dùng luôn hay là ví dụ đối với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu thì chị cũng có cái phần liên hệ mở rộng ở phần cuối một cái tác phẩm như thế này. Để các em có thể dùng được không ạ? À? Để các bạn có thể dùng nhá. Ok chưa nào? À nếu mà em muốn hỏi về thông tin về uh, cái tác phẩm này, à, về cái cuốn này thì em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha Đây ví dụ đây ạ À hoan hô chiến sĩ Điện Biên này Hay là dậy mà đi này Được không ạ? À chúng ta có rất là nhiều những cái phần liên hệ mở rộng để các bạn có thể dùng ở trong này được không ạ? À? Canh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Canh về tưng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bịt rịn áo lâu, vui mẹ già bịt rịn áo nâu, vui đàn con ở rừng sâu mới về. Kể cả là đối với những cái tác phẩm văn xuôi thì chị cũng có những cái phần liên hệ mở rộng các bạn có thể chủ động để tìm ở trong cái bộ sổ tay văn học bao gồm 3 cuốn nhá. Nếu như tìm về người lái đò sông Đà thì em có thể chủ động tìm ở cuốn này. Sổ tay văn học tập 3 cái đẹp từ những dòng văn, được không ạ? Ở trong cuốn này thì chúng mình sẽ có về các cái tác phẩm trong về văn xuôi, bút ký này, tùy bút này, tác phẩm kịch này được không ạ? À? Và áng văn chính luận mẫu mực tuyên ngôn độc lập nữa Đấy thì các bạn có thể chủ động tìm những cái phần kiến thức Ở trong những cái đầu tài liệu này giúp cho chị nhá Ok chưa nào? Ngày hôm nay chị đã giới thiệu với các bạn Một chùm thơ ca kháng chiến để các bạn có thể chủ động liên hệ với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu và bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đương nhiên đây mới chỉ là cái kiến thức thô để chúng mình tích lũy lại thôi. Cái điều quan trọng hơn là cái việc chúng ta đưa nó vào như thế nào trong bài viết mới là cái hay thì chị rất hy vọng có thể được gặp các bạn ở trong những cái phần phát trực tiếp tiếp theo được không nào? Để chúng mình sẽ cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn và cùng tích lũy với nhau nhiều hơn những cái phần kiến thức để giúp cho các bạn có thể sử dụng trực tiếp trong những bài viết của chúng mình nhá. Được không nào? Buổi trưa ngày hôm nay thì chị cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã dành cái thời gian nghỉ ngơi của mình cho chị. À chị cũng hy vọng là sẽ sớm được gặp quay trở lại cùng với chúng mình ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo với những cái phần kiến thức tiếp theo để giúp cho các bạn có thể thiết lập được những cái bài nghị luận văn học hay nhá. Như đã hứa buổi tới chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về nghị luận xã hội bởi vì các bạn đang mong cái điều đấy để các bạn chuẩn bị thi, chuẩn bị kiểm tra đúng không? Ok, vậy chốt là như thế. Hãy theo dõi fanpage học văn chị Hiên để đừng bỏ lỡ bất cứ một phần phát trực tiếp nào của chị Hiên nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye!